Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast hì hục phá núi tìm vàng, Tesla ung dung nhặt vàng ngay dưới chân VinFast. Hầu hết những hãng xe ô tô của Hàn Quốc đều là những hãng xe sinh sau đẻ muộn so với những hãng xe Âu, Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, xe Hàn Quốc vẫn tiến vào những thị trường khó tính nhất và bám rễ nơi đấy cho đến tận ngày nay. Có một điều là những hãng xe Hàn Quốc đã làm dường như hợp Phạm Nhật Phượng không hề làm theo. Đó là khi sản phẩm chưa đạt đến chất lượng như xe của Nhật, xe Hàn chú tâm vào những thị trường dễ tính, thích hàng rẻ tại các nước nghèo. Sau một thời gian, các nước nghèo giúp hãng xe có tiềm lực tài chính hơn, có kinh nghiệm hơn thì họ sẽ nâng cao chất lượng và tiến vào thị trường châu Âu, Mỹ khó tính nhưng rất bền vững. Đây là hình ảnh hãng xe VinFast xâm lược Mỹ bỏ quên Đông Nam Á. Ngay cả Trung Quốc cũng biết thân phận, xe của họ ở tận dụng thị trường nội địa rộng lớn nhưng không khó tính để mà phát triển. Cho đến nay, Trung Quốc cũng chỉ tính chuyện sản xuất hàng sang Đông Nam Á và một số nước nghèo khác, chứ vẫn chưa đủ lực để tiến vào Mỹ và châu Âu. Người Trung Quốc có câu, biết người biết ta, chăm thận chăm thắng. Họ rất thực tế, cho nên họ tập trung vun đắp thị trường nội địa và thị trường các nước nghèo trước. Ngược lại, thì ông Phạm Nhật Vượng mới vừa làm ô tô, chưa gây dựng xong thương hiệu trên thương trường, kỹ thuật thì còn rất nhiều lỗi. Vậy mà ông Vượng cho đánh thẳng vào thị trường Mỹ, bỏ qua thị trường Đông Nam Á. Xe xuất sang các nước Đông Nam Á tiết kiệm được thuế nhập khẩu, tiết kiệm được chi phí vận chuyển và từ đó giá bán cũng sẽ cạnh tranh hơn. Và lại thị trường Đông Nam Á là thị trường dễ tính hơn thị trường Mỹ rất nhiều, nên cơ hội mở rộng thị trường tốt hơn. Đông Nam Á là thị trường lớn với dân số hơn gấp đôi nước Mỹ mà lại dễ tính hơn thị trường Mỹ. Các hãng xe lớn không thể bỏ qua thị trường này, rất tiềm năng. Đây là hình ảnh VinFast tại Mỹ đã bị phản đối vì nhà máy xe của họ có thể gây tác động xấu đến môi trường, khó khăn không hề nhỏ cho việc xây dựng nhà máy ở đây. Ông Phạm Nhật Vượng xuất khẩu xe sang Mỹ, IPO e trên thị trường Mỹ với mong kiếm được tỷ đô xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, theo như dự tính thì đến quý 3 mới có thể gọi vốn. Giả sử gọi vốn thành công thì cũng phải sang năm 2024 mới có thể xây dựng được nhà máy. Điều đang nói là địa phương mà ông Phạm Nhật Vượng định đặt nhà máy đang vấp phải sự phản đối của các cư dân ở đây. Các tổ chức dân sự và tổ chức bảo vệ môi trường địa phương cho rằng nếu xây dựng nhà máy thì sẽ tác động rất xấu đến môi trường, sinh thái xung quanh của người dân. Ô tô VinFast nhập vào Mỹ chưa được bán đại trà mà người dân Mỹ đã review và đánh giá xe có rất nhiều lỗi, không đúng với những gì mà VinFast đã từng quảng cáo trước đó. Sản phẩm thì mang tiếng xấu, vị trí đặt nhà máy sản xuất thì bị phản đối, xem ra VinFast đang gặp quả núi lớn khó mà vượt qua cho được. Để vào thị trường khó tính như Mỹ mà chuẩn bị quá sơ sài thì e là VinFast đang nắm phần thua. Trong khi VinFast thì hiu kiếm vàng trên đất Mỹ rất cực nhọc thì hãng xe điện Tesla đã thò tay nhặt những thỏi vàng lóng lánh ngay dưới chân VinFast. Vào ngày 11 tháng 1 vừa qua, hãng tin Bloomberg dẫn lời các nguồn tin cho biết ông Elon Musk có kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện ở Indonesia nhằm tận dụng nguồn cung dồi dào Niken, một vật liệu làm pin quan trọng có ở quốc gia này. Đây là hình ảnh tỷ phú người Mỹ Elon Musk gặp Tổng thống Indonesia cho kế hoạch xây dựng nhà máy Tesla ở đây. Theo các nguồn tin, nhà máy của Tesla ở Indonesia sẽ sản xuất tới 1 triệu chiếc xe điện mỗi năm. Phù hợp với tham vọng của Tesla là tất cả các nhà máy của hãng trên toàn cầu rốt cục sẽ đạt được công suất đó. Nội dung các cuộc thảo luận hiện tại với Tesla với chức trách của Indonesia bao gồm kế hoạch xây dựng nhiều cơ sở ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á nhằm phục vụ các chức năng khác nhau bao gồm sản xuất và chuỗi cung ứng. Thỏa thuận chính thức chưa được ký kết và vẫn có thể không thành hiện thực, theo một nguồn tin yêu cầu giấu tên vì các cuộc đàm phán này là thông tin tuyệt mật. Như vậy là VinFast còn rất non trẻ đã không tận dụng được thị trường dễ tính và đông dân cư này ngay dưới chân mình, mà lại đi dồn sức chiến đấu với công lớn tại thị trường khó khăn như Mỹ. Elon Musk đã có tầm nhìn đúng nghĩa với một doanh nhân, Phạm Nhật Vượng thì có tầm nhìn tương tự như các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,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 còn khá trẻ hiện nay chỉ mới 53 tuổi nhưng là nhân vật thứ 5 trong Bộ Chính trị. Ông Thường cách tứ trụ chỉ có một bước chân. Nếu không có gì đột biến thì đến Đại hội Đảng lần thứ 14 năm 2026, Võ Văn Thường sẽ bước vào tứ trụ. Tuổi để buộc phải nghỉ hưu đối với Bộ Chính trị là 6 năm, như thế tương lai của Võ Văn Thường còn rất dài. Ngược lại, Tô Lâm đã bước sang tuổi 66, vượt quá vượt quá giới hạn có thể ở lại Bộ Chính trị. Nếu không lừa được tứ trụ vào giữa nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13 này thì xem như cơ hội sẽ đóng kín cửa với ông Tô Lâm sau 3 năm nữa. Nếu muốn tiếp tục con đường chính trị thì Tô Lâm phải chạy đua với thời gian. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, thường trực Ban Bí Thư, quan văn của ông Nguyễn Phú Trọng. Võ Văn Thưởng tuy trẻ người nhưng không non dạ. Ngược lại Tô Lâm già đời nhưng lại rất non dạ. Đấy là nhận xét của một cây bút giấu tên cho Thời báo chấm biết như vậy. Cây bút này theo dõi Võ Văn Thưởng khá sát và đánh giá ông Thưởng không phải là người thích đối đầu. Tuy nhiên, ông Thưởng rất giỏi ngồi yên, chờ đến thời của mình. Ngược lại, Tô Lâm là một tướng võ khiến ai cũng phải sợ. Không những người dân thấp cổ bế học ngán Tô Lâm mà rất nhiều nhân vật có quyền lực cũng ngán Tô Lâm. Sự xung pha bất chấp của Tô Lâm sẽ giúp ông trở thành công cụ đắc lực cho ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm lẽ ra có thể lên đến chức cao hơn sau một nhiệm kỳ tại Bộ Công an, tuy nhiên ông vẫn không thể ngoi lên bởi rất ít người trong Trung ương Đảng ủng hộ ông. Ngoài ra Tô Lâm lại gây ra nhiều tai tiếng mà lẽ ra người làm chính trị không nên dính vào. Ví dụ như câu chuyện ăn thịt bò rát vàng tại London giá trị nhiều nghìn bảng được đánh giá là vô cùng dại dột, thiển cận và không có tầm nhìn chính trị. Còn ông Võ Văn Thưởng thì ngược lại, ông Võ Văn Thưởng tuy trẻ nhưng có nhãn quan chính trị hơn hẳn đàn anh Tô Lâm. Cho đến nay chưa ai có thể dùng luật pháp hay biện pháp để kỷ luật đảng bứng đi một chiếc ghế trong tứ trụ cả, mà chỉ có thể dùng biện pháp vật lý hay hóa học làm cho tắt thở đi. Mặc dù vậy, làm cho một tứ trụ phải tắt thở như trường hợp ông Trần Đại Quang cũng không hề dễ. Đến chiếc ghế được cho là yếu nhất trong tứ trụ là ghế chủ tịch nước mà ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn đang nắm giữ, ông Trọng vẫn chưa làm gì được. Một số người có am hiểu về nội chính đánh giá rằng hai tướng Văn và Võ của Nguyễn Phú Trọng hiện nay đều muốn vào tứ trụ, trong đó nhiệm vụ vào tứ trụ với Tô Lâm là nhiệm vụ sống còn với sự nghiệp chính trị của mình. Ghế mà Tô Lâm có thể nhắm đến là ghế chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc vào thời gian tới. Đây là hình ảnh nếu ông Nguyễn Xuân Phúc mà gãy, chính trường Việt Nam có nhiều phim hay. Khi ghế ông Phúc bị gãy thì át hẳn sẽ nổi lên sự cạnh tranh giữa Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Khi nào chưa bứng được Nguyễn Xuân Phúc thì hai nhân vật này vẫn là đồng đội của nhau, cùng thờ một chủ chung đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Vụ án Việt Á vẫn chưa kết thúc, vụ án này nếu được mở rộng thì có thể không chạm đến ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng nếu đào sâu đến tận gốc rễ thì e là ghế ông Chủ tịch nước khó mà bảo đảm được an toàn.